Xin chào toàn thể 500 anh em đã đến với kênh youtube của T Casino Thì à, như anh em đã biết đấy Về các bộ môn sóc đĩa bịp Thì à, có rất là nhiều dòng sản phẩm Hỗ trợ anh em chơi bịp một cách hiệu quả nhất thì ờ, hôm nay ờ, trên video này tôi sẽ thay mặt T Casino giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mà ờ, rất là hot trên thị trường hiện nay đó chính là cái con bát tàng hình <coughs> con bát tàng hình này là một loại bát tàng hình trốn tang nha anh em soi đèn cũng như là soi không có thể thử thoải mái soi bằng đèn led không thể nhìn thấy tang tích gì cả đi trong suốt luôn <coughs> ngoài ra thì à, anh em có thể thử qua nước qua lửa thoải mái bát nhìn rất đẹp cho anh em xem bát này đấy anh em nhìn nhá bát nhìn rất đẹp này đít bát này đấy con bát này thì đã kiểm qua cái qua quá trình kiểm định kiểm tra chất lượng rất là uh, nghiêm ngặt của T Casino rồi anh em ạ đấy, anh em nhìn này có tem bảo hành cho anh em nhé anh em mua bát thì được bảo hành à, uh, 6 tháng đấy lỗi đổi mới cho anh em luôn đây là mẫu ờ, bát trắng nha ngoài cái mẫu bát trắng này ra thì anh em còn rất là nhiều mẫu bát khác như là bát long phương này bát hoa hoặc là anh em cũng có thể ờ, đặt mẫu bát của anh em anh em chỉ cần cho mình ờ, tầm hai ba cái bát mình sẽ làm cho anh em cái mẫu bát như mà như ý nơi anh em mong muốn chơi Đấy. nhiều anh em chơi ở nước ngoài có mẫu bát khác thì cũng có thể gửi mẫu bát về để mình làm nếu mà kiếm ở Việt Nam không có thì anh em phải gửi bát về cho mình rồi Đấy. thì con bát này đánh rất là hiệu quả luôn đây là loại à, bát à, khiển bát khiển nó khác à, bát tự động ở cái chỗ là khi anh em bấm khiển này anh em bấm khiển này thì nó mới hiện này anh em nhìn nhé sắp đôi này anh em bấm khiển này đây là màn màn thì có rất là nhiều loại màn dây như thế này anh em cũng có thể kết hợp với một con điện thoại 1280 hoặc là uh, một con 6300 đấy <clears throat> anh em cũng có thể kết hợp vào điện thoại của anh em được anh em nhìn màn này mình ấn cho anh em xem ấy anh em uh, bình thường anh em sóc cái sóc cái bình thường này với những con bát tự động nó sẽ hiện luôn cho anh em đúng không ạ nhưng với con bát khiển này anh em phải bấm khiển Đấy, anh em phải bấm khiển nhé bấm khiển thì nó mới lên hình Đấy, anh em nhìn này từ từ này Đấy, từ từ xanh luôn Đấy. <clears throat> rất là chuẩn đúng không ạ thì con bát khiển này nó sẽ giúp anh em một cái đó là tiết kiệm pin kia ăn tiền của con bát này chính là tiết kiệm pin cho anh em anh em có thể mở đến từ 200 đến 300 quả đấy 200 đến 300 phát mở để anh em có thể uh, mở được đấy. kể cả là anh em có luồn bát này vào trước này chơi thì anh em luồn bát này vào trước xong rồi nửa cuộc chơi anh em mới đến thì uh, anh em cũng không lo về vấn đề gì cả con bát này vẫn còn pin để anh em đánh chứ những với những con bát tự động anh em thả bát vào là bắt buộc phải đánh luôn nhiều khi cuộc chơi nó kéo dài anh em kiểu cuộc chơi kéo dài thì à, pin uh, nó không đủ đảm bảo để anh em uh, chơi được cuộc chơi dài thì anh em hãy sử dụng cái con bát là hình khiển này đánh rất là tiện lợi luôn thì uh, <clears throat> đây mình sẽ test thử anh em mới thêm uh, vài tiếng mở bát nữa nhé đây này báo rất chuẩn và ok bát làm thì rất là đẹp bấm khiển lên này khoảng cách của nó thì uh, 15 20 mét thoải mái 10 mét đổ lên vẫn bắt được anh em hoàn toàn có thể yên tâm kỹ thuật của anh em có thể ờ, làm thoải mái đấy cam soi rất là nét luôn đấy, anh em giữ khiển dơ gần cho anh em nhìn rất là nét đúng không ạ đấy, anh em có thấy không ạ đấy. ba đen nhá mở cho anh em xem xuống tất tay lẻ chỉ cần luồn được con bát này vào thôi là cuộc chơi của anh em coi như là đã xong rồi đấy rất nét đấy lại ba đen tiếp này đánh 10 quả chuẩn cả 10 mà trăm quả thì chuẩn cả trăm đấy tứ tử này đấy. kể cả là vấn đề anh em có đánh bảng vị cũng rất là chuẩn xác nhìn rõ từng con một đấy <coughs> thì uh, chiếc bát này anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của T Casino để thử nha anh em Đấy, anh em nào mà chưa tin tưởng qua video này thì anh em có thể lên trực tiếp T Casino để thử à, hiện nay T Casino có hai cơ sở cơ sở đó chính là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông thì anh em ở cái cơ sở nào thì có thể à, à, lên đấy anh em gần nơi nào thì lên nơi đấy anh em sẽ thử trực tiếp khi đi thử thì à, chúng tôi chỉ mang bát ra thôi còn quân vị và đĩa là của anh em đấy chúng tôi sẽ mang bát ra thôi còn quân vị là đĩa là của anh em nhé đấy để cho nó xanh chín thì tôi chỉ mang bát ra thôi à, yên tâm <coughs> đấy anh em nhìn rất đẹp đúng không ạ thì à, mọi chi tiết thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình này, không à, ba này. 0346 chín thứ bảy hoặc là <coughs> anh em có thể comment trực tiếp xuống bên, bên dưới thì à, những số điện thoại của anh em ấy thì nhân viên bên tôi sẽ à, điện tư vấn cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ờ, ủng hộ T Casino nhé Xin chào toàn thể anh em